phân khúc hạng sang rồi một chiếc xe được rất nhiều người Việt tin dùng nó là niềm mơ ước của rất nhiều người và nay thì giá cũng rất là bình dân thôi chỉ với 348 triệu đồng chỉ nhỉnh hơn một em Vios đời lẻ 10 11 một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một em Corolla Atit và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Corolla Atit để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu đen à, rất là sang trọng luôn Màu đen cũng là màu đẹp nhất của cái dòng Atit này Đấy. Thân vỏ thì căng đét luôn Chưa có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn quý vị nhá Và chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe zin nguyên bản từ A đến Z Không có một lỗ nhỏ luôn quý vị nhá zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ máy gầm đại chất luôn và cái nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá Đấy, rất là tiết kiệm luôn à, rất là đầm và không không bị ồn đâu quý vị nó không ồn như xe Vios đâu mà giá thành thì chỉ có nhìn hơn một chút thôi chúng ta không có việc gì mà phải à, đi Vios cả chúng ta mua Atit đi luôn chúng ta thấy là cái form dáng của nó đẹp hơn Vios rất là nhiều quý vị nhá Đấy, khi mua xe chúng ta phải có cái sự so sánh như vậy thân vỏ thì căng đét luôn kiểu dáng tính đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó nhìn rất là à, sang trọng lịch sự và hiện đại điều đặc biệt nữa là cái à, động cơ của chiếc xe này thì cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhá form dáng đẹp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 cực kỳ bóng luôn quý vị nhá Mà còn đang hình in hình các cây ở xung quanh luôn Và nó cũng còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nhá Và cái mặt là đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị Cũng còn trong veo như mới luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Kể cả cái mặt ga lăng phía trước Kèm theo đó là cái biểu tượng của Toyota Thần Thánh Một thương hiệu đến từ Nhật Bản Cái đèn à, pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá sáng trưng hai cái cụm đèn này vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy, kể cả cái đèn gầm phía dưới này đây chúng ta thấy cũng còn rất là trong luôn ba đờ sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội và chúng tôi mua của chính chủ luôn bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa đấy tôi quay cận cảnh chúng ta thấy thân vỏ của nó còn càng đét như mới luôn quý vị nhá đấy, rất là mọng luôn không có ma tiết trên chiếc xe này đâu quý vị xi nhan được tích hợp trên gương đấy và bây giờ sẽ là cái khoang lốp đây chúng ta thấy cái khoang lốp phía trước bên lái đây chúng ta thấy còn xanh lét luôn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đây và cái lốp này thì cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nha từ đầu luôn chưa bị phết phẩy sơn nội vào đây đâu nhưng mà nó vẫn còn sáng trưng như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy và bây giờ thì tôi quay cận cảnh đã được chủ nhân người ta các cái tay nắm cửa này bọc inox nhìn những cái xe màu đen mà chúng ta thêm các cái đồ chơi inox vào nó sáng xe rất là nhiều nó tạo cái à, gì đó nó sang trọng hơn quý vị nhá tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đây cái keo chỉ của cua lốp đây chúng ta thấy Nơi tôi đang chỉ tay đây Vẫn còn zin luôn quý vị nhá Cái gót của khoang lốp đây quý vị Đấy, Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá Đấy, đi rất là sướng luôn, máy rất là bốc luôn Đây và cái lốp này cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi phải 2 năm nữa Mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, cái mặt la răng này không có dấu hiệu gì của sự xước xác và sơn vẫn là sơn zin nguyên bản của nhà sản xuất luôn đấy cái đèn hậu phía sau này thì còn đỏ tươi vẫn là đèn zin theo xe cho nên à, cái độ đậm cái độ đỏ của nó nó khác so với cái à, đèn à, độ hay là đèn à, nội đèn tàu quý vị nhá Đấy, máy 1.8 thương hiệu Corolla Atit và cái cốp sau này chúng ta thấy cũng còn rất là khớp khít luôn kể cả cái ba đờ sốc phía sau này cũng vậy cũng còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đấy camera lùi quý vị nhá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 vẫn còn zin luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng choang luôn sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu đây quý vị nhá đây thân vỏ thì càng đét luôn đấy là cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị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 nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn Đấy, đi cực vận hành cực kỳ là lành luôn Đồ thay thế thì dễ dàng quý vị nhá Đấy Và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong Của chiếc xe Artist này để quý vị và các bạn theo dõi Đây chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó đây Tắp lô tắp bì đây Vẫn còn sáng trưng luôn và cái mặt tắp lô này nhá Vẫn là cái mặt tắp lô zin theo xe nhá Chưa bị dán lại da đâu quý vị nhá Những cái xe khác là Cái phần này là bị dán da hết rồi Nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá Và nó cũng còn rất là đẹp luôn đấy Đấy Mặt tắp lô tắp bi Màn hình là màn hình xịn theo xe từ đầu quý vị nhá đây cái vô lăng này Đấy chúng ta nhìn thấy cái vô lăng của nó vẫn còn sần như thế này Cái vành vô lăng này đây Đây các cái khóe vô lăng chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá Phím còi cũng vậy Đấy, cái biểu tượng Toyota kia cũng không bị mờ bị mòn một chút nào da của cái vành vô lăng này vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn nha quý vị nhá đây các con số các cái rãnh số còn quá rõ ràng luôn quý vị đấy, hàng ghế thứ nhất đây quý vị đấy sáng choang luôn và được chủ nhân người ta may cũng khá là cầu kỳ đấy, căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá ở đây quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết quý vị nhá cái táp bi cửa của cái trước bên phụ đây quý vị đấy cái phần nhựa bầu kem này vẫn còn sáng trưng như mới luôn và đã được sơn vân gỗ rồi quý vị nhá này nguyên bản vân gỗ nguyên bản theo xe đấy quý vị keo chỉ của cái cánh à, trước bên phụ đấy quý vị đấy chúng ta thấy không mất một phân keo sợi chỉ nào các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mà lết kể cả cái phần phía dưới này đây nơi tiếp xúc với nước nhiều đây nó cũng không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy và cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng trưng luôn Đấy, màu kem rất là hợp với cái nội thất bên trong của nó không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị và cái tắp bi cửa của nó đây cũng còn sáng trưng như mới luôn đấy cái phần nhựa phía trên này đây chúng ta thấy nó còn sần nguyên như mới thế này đấy cũng đã được uh, sơn vân gỗ rất là hiện đại luôn quý vị đấy và cái keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây đấy tem của nhà sản xuất đây các cái chốt cái cái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 cũng đến gần Tết Nguyên đán rồi cho nên là giá xe bắt đầu nó nhích lên rồi thời điểm này chúng ta mua thì giá cả hợp lý hơn cho nên chúng ta nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này đây keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị không mất một phân kể cả là bên dưới này nhá quý vị nhá đây các cái chốt cửa đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy rồi là các cái con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị đấy đây cái tắp cánh cửa sau bên phụ đây bên lái đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự xuống màu đâu quý vị vẫn còn tươi nguyên như mới đây cái táp bi này vẫn là nỉ nhá quý vị nhá nỉ zin theo xe từ đầu mà nó còn sáng như thế này điều đó chứng tỏ chủ nhân ta đi rất là ít luôn quý vị nhá đây là cái keo chỉ sau của cánh sau bên lái đây cũng không mất một phân nào đâu quý vị thì cả phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây đấy rồi là tem của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn quý vị nhá cái gót khoang lốp đây đấy chúng ta thấy cái keo chỉ của cua lốp đây cũng còn tất đấy zin hết từ A đến Z quý vị nhá bây giờ là đến cái cốp sau đấy nỉ đĩa vẫn còn nguyên luôn này rồi đây keo chỉ của cái cốp sau đây đấy chúng ta thấy đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây quý vị đây vẫn còn tròn xe đây lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây keo chỉ của nó đây đấy hai bên má đây cái vị đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin luôn cái vị nhá đây bên này như vậy đấy zin đét luôn không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị đây các con ốc này cũng chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên mà lên đâu đấy đây chúng ta thấy sắt xi của nó còn xanh như thế này cơ mà quý vị đấy còn xanh lét luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đây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 đó chính là phần động cơ Đấy và phần động cơ của chiếc xe này Đây Đấy, đó chính là phần động cơ Đấy, Và bây giờ thì tôi xin phép quý khách hàng Đấy, cái tắp bi của nó Đây, tắp lô đây Trần đây, như mới tinh luôn quý vị nhá Sáng trưng như mới tinh luôn Đấy Đây cái đồng hồ tua máy của nó nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút Một cái mức độ quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá đấy mặt vô lăng đây đấy, chúng ta thấy sần nguyên các cái khóe vô lăng đây không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá đấy và bây giờ gương kính chỉnh điện táp đi cửa này sáng trưng luôn đấy tôi đang nổ máy quý vị nhá máy thì đại chất rồi đứng gần không nghe thì tiếng máy rồi đấy máy nổ như là xe 82 luôn đấy đây đây quý vị theo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy, đây các con ốc này chưa một lần mở này đấy, chưa một lần động chạm cờ lên mà lết này đấy, keo chỉ của nó đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn lỗ bấm đây tròn xe keo chỉ đây đấy các cái lỗ tròn xe đây quý vị đấy, đấy. đinh tám của nhà sản xuất đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn nhá đây keo chỉ đây đấy, cụ giảm sóc đây đấy. rồi là hai bên má của nó đây răng đây đấy, lỗ bấm tròn xe đây quý vị đấy các cái lỗ bấm nó còn tròn xe luôn quý vị nhá đây đấy cũng tròn xe luôn đây đấy đầy đủ hết quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật máy VVTi rồi tiết kiệm nhiên liệu rồi quý vị nhá như nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít xăng trên 100 km thôi máy đang nổ quý vị nhá không nghe tiếng máy luôn và không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đấy zin đét từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn quý vị Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc Corolla Atit sản xuất à, cuối năm 2008 à, và cái sản phẩm này thì chúng tôi đang giao bán với giá là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 để hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau Đấy, và bây giờ sẽ là một chút cái nội thất bên trong nữa để xin được tạm biệt quý khách để hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau máy đang nổ quý vị nhá đây cái tắp lô của bi của nó đây còn sáng như thế này đặc biệt là cái mặt tắp lô kia vẫn là mặt tắp lô zin của nhà sản xuất từ đầu quý vị nhá cũng tối tối rồi cho nên xin phép quý khách hàng là tôi quay nhanh tổng tổng hợp lại thôi bởi vì vừa nãy tôi đã quay thật kỹ rồi đây tắp bi cửa phía sau bên phụ đây đấy Vừa nãy thì tôi đã quay thật kỹ rồi Đã được dán kính chống nắng 3M Màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá Đấy màn hình Đây màn hình là màn hình theo xe đây Định vị rồi là đầy đủ hết quý vị nhá Camera lùi đây Đấy Cái tắp bi cửa lái đây quý vị Cũng còn sáng choang như mới luôn Đấy gương kính chỉnh điện đầy đủ hết quý vị Đây cái hàng ghế thứ hai đây quý vị Cũng còn sáng choang luôn Cái tắp bi cửa sau đây Đấy cũng sáng luôn quý vị nhá